Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và lại đàn cha anh đây Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với khóa học Trường học lập trình Strat bài trong không Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài 4 Và, à, và tiếp tục với bài 4 Và trong bài 4 này chúng ta sẽ học vừa lý thuyết Nhưng mà nó chỉ là thực hành thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe và nếu có thắc mắc gì sau khi xem video này đấy thì các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần comment đỡ mà mình trả lời dùm cho các bạn nha giờ bắt đầu nè thì các bạn thấy ở đây không à, à, là hôm nay chúng ta sẽ học vừa tổng quan vừa các khối lượng về bắt đầu nè thì trong khối lượng ấy chúng ta nó để chia thành từ nhớ lượng nhưng mà nó sẽ có những từng loại ở đây loại đầu tiên đó chính là loại nhóm là uh, à, sự kiện còn được gọi là loại uh, nhóm là uh, loại khối lần event ở đây giống như cái này à, thì khối lò này thì nó sẽ có một cái đặc điểm ấy là các bạn thấy cái ngọn hình nó là ở trên đầu cho nó nó sẽ là hình tròn không à, không có cái cục này nó không có cái gì nó rắp được giống như lego ấy mình có lắp, vô được nhưng mà do đây hình tròn nên mình không được gấp được rồi ở dưới thì nó chỉ có một cái chỗ là mình có thể gấp được rồi theo thì cái uh, đấy là nó là giống như là cái loại khối lợn mà mũ ấy nó có cái mũ ở trên đấy. Cho nó dễ hiểu thì khi mà cái lợn này ấy loại lợn này thì nó sẽ giúp cho chúng ta thực thi một cái dòng kịch bản hay là một cái dòng luận nào đó mà các bạn muốn thực thi cho cái đối tượng của mình như con mèo này đây là có nghĩa là khi nhấn vào là cờ màu xanh đây thì khi nhấn khi bấm vào là cơ màu xanh nhấn bấm đây là nó sẽ chạy đấy rồi đấy chúng ta cho nó di chuyển một bước nhấn luôn đấy nó chỉ thực khi một khi lượt các bạn thấy không đấy nó thực thi một cái lợn rồi đấy thấy không đấy đó là cái nó chỉ là cái loại khối lợn loại khối lợn h block đấy và giờ tới cái loại khối lợn tiếp theo đó chính là loại khối lợn thực thi loại khối lợn thực thi có một cái đặc điểm chung là nó sẽ có một cái ngòi hình nó cũng giống với cái đây à nhưng có điều nó sẽ khác khác với cái điểm ở trên cái đầu ở trên đầu ở trên nó không có giống tròn giống như kim ờ, hát block này mà nó chỉ có một cái ờ, một cái phần trống phần thiếu của cái đầu trên nó bị méo vô trong mà được mà chúng ta có thể gấp ờ, gấp lại gấp lại mấy cái khối lượng thực thi khác vô đấy thấy chúng ta gấp lại à. đấy thì khối là thực thi nó giúp chúng ta thực thi một cái lời nào đó nó nó có nó có một cái đặc điểm nó khác với cái hack block ấy là nó chỉ thực thi cái lời khác còn cái hack block ấy thì nó chịu chạy một dòng lời luôn nó chạy thực thi một dòng lời như một cái sự kiện luôn giống như sự kiện đi bơi sự kiện uh, corona còn đây là thực thi một lời duy nhất không muốn nói gì chị mình nhấn vào thực khi một lần duy nhất còn uh, mình không muốn nhắn, mình nhắn vô đây ấy thì mình dùng khối lệnh block để nó ra một sự kiện như vậy đấy các bạn hiểu chưa giờ có lắc nhiều loại giống này đây giống như mấy loại đây à những cái nhóm nền khác nó đều cũng có mấy cái loại đây đầu ta đây đấy nó gắn vô được ấy rồi chúng ta chạy đấy các bạn thấy chưa? Rồi, giờ chúng ta sẽ đến nhóm khối lệnh loại khối lệnh tiếp theo đó chính là loại khối lệnh logic đây đây khối lệnh đây giống như là khối lệnh logic thì nghĩ tên thì các bạn biết rồi ấy, loại khối lệnh logic này ấy thì nó sẽ giúp chúng ta chạy ra một cái này à, nó sẽ ra hai đáp án duy nhất không thì nó sẽ đúng hay sai đúng hoặc là sai đấy false còn nếu mà nó đúng ấy thì nó sẽ đọc là through mình đang nhấn phím trắng à nhấn vào space á nó nó through mình thẻ phím trắng nhấn vào nó là false đây như vậy đây chèm với con trò chuột rồi coi đây chèm với cạnh nó không được do mình đang chè đối tượng cho đối tượng chèm vô cạnh à đấy through thấy chưa đấy nó chỉ ra đúng với uh, à, full hay true còn cái nghĩa đúng hay sai nên nó chỉ được gọi là nhóm khối loại khối lờ uh, à, loại khối lờ logic hạt uh, hạt còn được gọi là loại khối uh, loại khối lờ molin đấy đấy và tới loại và có nhiều loại này không giống như phím trắng được bấm chuột được nhấn chuột được nhấn à hoặc là tọa độ x không cái đó không phải hoặc là cái gì đây số số năm lớn hơn 50 không phải 100 lớn hơn 50 đúng rồi nhiều loại không giờ chúng ta sẽ đến loại tiếp theo đó chính là loại khối uh, khối lệnh thơ nó khai báo là khối lệnh kiểu phép tính ấy còn được gọi là khối lệnh à, là khối lệnh thơ thì nó thì nó chỉ có mấy cái cành đây à thấy không nó chỉ có một cái vòng tròn ở giữa đây cành tròn à, nó kiểu nó giống như hình tròn ấy ở hai bên này nó chỉ cong và nó chỉ có hai cái đây nó giống hình tròn nó bị vèo lại thì cái này ấy, khi nó ra chạy nó chỉ ra cái đáp án khai biến gì đó nó giống như là tính toán sáu ký tự giống kết hợp táo với chuối là thành táo chuối à, chia lấy dư 10 chia lấy dư 2 là không nên ở đây đáp án từ kia à, đó cái đó là nó thường sử dụng được mới khai béo lên một cái giá trị nào đó như vậy rồi nó có thể được gắn vô trong cái nó có thể được gắn vô cái phần chít à các bạn thấy nó cho không đây gắn vô được à đấy thì thấy chưa ok đúng không 5 chia 2 bằng 2 chia 5 sai và 5 chia 2 bằng 10 chia 4 để ru đúng dễ về mình đấy về mình cũng muốn nói với các bạn là cái loại đây ấy là khối loại mà Berlin đấy nó cũng có đặc điểm nó có sáu cạnh gì để à, cho nó dễ hiểu nó chỉ còn gắn nó vô trong cái phần ô trống này à, mà nó có sáu cạnh đấy đấy trong phần miếu đây thì đây chỉ là khối lượng chúng ta chỉ học tiếp theo và đây là khối lượng tiếp theo chúng ta à, là học chính là loại khối lượng uh, loại khối lượng if loại khối lượng control đây nó đại vậy thì loại khối lượng này ấy nó sẽ giúp cho chúng ta một cái việc ấy Nghe biết là gì không? Là nó sẽ thực thi một cái lờ à, một cái điều kiện nào đó Nếu điều kiện nó đúng hay sai Nó giống như through hay for ấy Thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến cái loại khối lệnh Boolean Đây Boolean này Đấy Nhưng uh, là nó chạy được không Thì nó thực thi cái à, nếu nó chạy được không Thì nó nếu mà điều kiện nó được ấy Thì nó sẽ thực thi cái khối lệnh bên trong cái loại khối lệnh là khối lượng console này và đặc điểm của nó hạt là nó cũng có một loại đó, nó chia thành hai phân nữa nó cũng có phân loại đây nhưng à, hai đây giống nhau à. nó có một loại nhưng cái hai cái loại đây lần đây khác nhau nó lặp lại 10 lần nó có chạy khi điều kiện nó không có không phải có điều kiện nó lặp lại nó thực thi như là một cái vòng lặp tròn ấy nó thực thi mãi hay là nó thực thi cái lời nó nhiều lần cái lời mà trong cái ờ, loại khối lệnh control này đấy và nó có đặc điểm thì nếu mà cho nó dễ hiểu dễ nhớ ấy, thì nó sẽ có đặc điểm nó sẽ có một hình dạng giống như chữ sơn nha rồi chúng ta sẽ đến loại khối loại tiếp theo đây khi loại khối loại tiếp theo đó chính là loại khối loại cuối cùng luôn chính là loại khối lệnh này xóa mình sẽ về dừng lại tất cả hình như là trong trong loại nhóm này thì nó chỉ có hai cái loại này thôi nó chỉ có hai cái loại khối lợn này duy nhất thôi đấy có có hai cái loại ha, lợn này à, nhưng mà nó thuộc về một loại loại khối lợn này được gọi là loại khối lợn uh, ờ, kép uh, block kép block đấy khối lợn này nó đều có một cái ờ, đặc điểm chung các bạn nhìn ở dưới nó không có cái nó là vuông luôn nó không có thừa hay thiếu một cái mảnh này không có cái mảnh này mà nó thừa nó, nó bị đẩy ngoài nó ụp rồi nó bị méo vô trong giống như vậy nhưng mà ở trên thì nó lại à, cái phần đầu trên nó lại bị méo vô trong thì chắc là dưới ấy, chúng ta chỉ không được gắn được đâu nhưng mà trên chúng ta gắn được thì cái lò này nó hai cái lò duy nhất này mình sẽ nó tạo thành một loài được thì nó là uh, thì nó là có một cái uh, một cái nhiệm vụ một cái đặc điểm duy nhất hai cái lần này có đặc điểm này dừng lại toàn bộ nhiệm vụ của một toàn bộ nhiệm vụ của một cái dòng lợn luôn nó đang dán liền với nhau thì dây chúng ta chạy tự nhiên nó đang chạy tự nhiên có cái lợn đây nó dừng lại hết luôn chúng ta đó có thể dừng lại một nhiệm vụ của một đối tượng hay là có thể dừng lại các kịch bản khác của nhân vật giữa các khối lệnh khác nó không có liên quan trừ trừ cái ờ, dòng lệnh mà nó đang tránh ngắn cùng liên quan đến cái khối lệnh đang chạy khối lệnh này hoặc là nó có thể dừng lại tất cả các nhiều ờ, tất cả toàn bộ dự án luôn nó dừng lại hết tất cả không có chày nữa như vậy đấy mình làm minh họa nha mình đây biết cái hát block rồi à với cho nó di chuyển 10 bước đi chúng ta tập lại nhưng mà nếu cái này chúng ta học rồi đúng không chẹp chẹp con trò chùa dừng lại tất cả đấy đợi chết cũng nghe vì sao rồi đồ mình nha rồi dưới đây chèo lên con trò chuột thì nó sẽ kết thúc đầu tay âm 180 à, đấy nó chèo là nó dừng lại ở đây thấy không nó dừng lại tất cả dừng là to bộ chương trình luôn nó không có chạy nữa nếu như vậy rồi giờ hôm nay chúng ta đề học vậy giờ chúng ta đề hết uh, không còn mấy loại khối loại khác rồi thì uh, video hôm nay cũng ờ, kết thúc rồi thì uh, ờ, mong buổi học này các bạn hiểu được những thứ hay của cái này đó chính là sáu loại loại h block uh, đây là thực uh, khối lượng thực thi rồi uh, bowling bowling block bowling đây bowling block rồi Ờ, đây reporter block rồi về control block và cuối cùng đó chính là cap block đây đấy chúng ta để học được 6 cái loài này và mong các bạn sẽ hiểu được 6 cái loài này nó phân biệt vô cái loại khối lượng gì cho nên dễ hiểu biết cái đặc điểm của nó nha bây giờ xin chào các bạn và bye bye mình sẽ làm thêm bài năm nha thì xin các bạn và bye bye nha nhớ like và subscribe nha bye